đeo chân thấm nèo đường đầu chân dân xe chi quà đón chân con đường giao Yeah. càng buồn mộ sâu ba mét chiều sâu con ăn năn việc nói sao ngày đó chúng ba mùa lúa con đã sớm xa mẹ rồi nhắc chi truyền cũ tin đau lòng kẻ mồ côi mẹ ơi có chơi thương con nghèo thương cho kiếm lao tù. ám bên chim dần trong đêm tối ngọn đèn vàng khói thuốc ta suy tư phần lâu son tình yêu và khát vọng giờ chỉ còn mình ta với đóng cho ta bé ơi giờ này con mới hiểu đời vô đáng chỉ có tù mà thôi rồi từng đêm từng đêm con nguyện cầu con mong ông trời ban phước cho dần lành đêm trong nhìn ngoài kia sao mưa rơi đạo này rớt vào tim bao điều một nọt con mong sau này tìm đến phước cơ tâm người tình mệnh xối khiến em sách giò qua tận đây mới là là thăm nuôi khi xe vừa tận mây cô em cười trong chim vào nạp đơn xin thăm nuôi em cười thầy tình nói lời vui đây thành phố mới bên kia là đất tâm mình trao nhau bức thư tình mong cho mai sau lần tha anh có mau để anh sớm quay trở về đưa em đi chơi bằng gì bỏ đời mới cuộc đời em sẽ con cho ơi trai còn trẻ đừng thân sân trốn nơi đây nếu ngày mai mà lên mà dịch quay ga nướng bày ra ăn cho vui nếu ngày mai mà không lên mình cùng nhau nhìn đó sâu tìm nét anh mong trong năm xích tay anh xích mãi đời anh trong hồn tù good good mấy đây chúng dài gặp lại em năm tháng nó cũng qua mau anh có lần tha anh chờ về bao năm cũng có nơi đây bây giờ anh được mạng an anh quay về với mẹ cùng cha anh ghê ghé tâm em anh bắt gặp em đang chẳng buồn em vui như kẻ cao xa lời hiền thầy nóng đó em bây giờ là vợ người ta không đi cho đeo lương tâm ăn hết tiền tao còn xào lộn thôi em bấm mẹ em đi bây giờ đéo cần em nữa em quay về với mẹ cần đói anh buồn